Welcome to ốc ngố channel Quạt quạt quạt <laughs> À mà trước khi vô video thì chúc tất cả mọi người thi tốt nha Và đạt điểm cao nhất có thể Ok SCP hôm nay á, thì chúng ta đem một trải nghiệm rất là phức tạp Các bạn nghĩ như thế nào một hàng con nít trong thân xác người lớn <laughs> Nghe cũng giống thực tại nhờ Cái chuyện đó thì cũng khá là nhiều Nó sẽ phát ngôn ra những từ thật là đau lòng và đáng sợ à, Gây tổn thương cho những người khác nhưng mà mình nhìn lại á thì nó lại là một thằng người lớn wow nghe phức tạp đúng không mọi người đó cũng chính là khả năng của scb hôm nay làm người khác tăng tuổi thọ nhưng mà tâm hồn vẫn như vậy thôi scb khỉ này á nó cũng chỉ có một khả năng đó là thay đổi tuổi tác của người ta thôi chứ không phải như là khỉ ở Việt Nam mình đâu nhá có thể cầm AK bắn người ta được ừ, ok mọi người nhá SCP hôm nay á là SCP 983 để đánh giá bản thúc á là xếp rất dễ quản thúc mà sức mạnh của nó thì theo ốc nha là có thể gọi là nguy hiểm cho đến rất nguy hiểm nó sẽ tăng dần cái mức độ nguy hiểm khi cái thời gian tiếp xúc nó càng lâu SCP-983 đã được tạo ra tại một công ty đã bị quên lãng vào những năm 1940 cái lúc đó có một yêu cầu đặt hàng là làm một chú khỉ bằng cơ học theo phong cách những chú hồn lề cổ điển Wow, nghe hồn lề thì anh em bất ngờ, nếu biết hồn lề là gì Thì anh em đừng đọc ngược lại thì nó sẽ ra hề gì đó à, Chủ nhân yêu cầu đặt món hàng mà làm chú khỉ này á Thì hoàn toàn che giấu đi ờ, danh tính không biết đó là cá nhân ai đó hay là một tổ chức nào đó dưới chân trái của chú khỉ á, có một dòng thông tin là ngày sản xuất và công ty nhưng mà rất tiếc khi tổ chức thu giữ SCB 983 á, thì cái dòng này đã phai tới mức không còn nhìn thấy được nữa nhìn kỹ hơn về trang phục của ờ, chú khỉ này á thì một phần nó giống với ờ, chú hồn lề Còn một phần á, thì nó giống những người trong gánh xiết Bên tay phải của SCP-983 cầm một cái gì đó dài dài Và nó không to lắm <laughs> Còn bên tay trái của nó cầm một cái tròn tròn bị phai màu đó là một cái gậy đánh chuông và một cái chuông nha mọi người Điều kỳ diệu của những thứ cơ học á, đó chính là hoạt động mà không cần năng lượng như là điện mà chỉ cần ờ, sử dụng năng lượng cơ thôi mà năng lượng cơ là gì anh em thể Google uh, xem nha Đó cũng là cơ chế của SCB 983 Cái chú khỉ này á không cần một sợi dây điện nào Không cần một con ốc vít luôn Cũng chả cần thay pin Mà chú khỉ này á có thể hát Chúc mừng sinh nhật các bạn Và cũng có thể nói những lời uh, chúc mừng rất là chân thật và yêu thương Nó thật như cờ crush của bạn vậy đó SCB 983 hoàn toàn vô hại trong tất cả mọi trường hợp có thể mọi người có thể cầm nắm nó và đem dẹp nó bất cứ lúc nào các bạn cũng có thể là người bình thường luôn có thể cầm nắm làm mọi việc với nó được ủa nhưng mà vậy mà tại sao ốc nói nó lại nguy hiểm chắc thằng ốc lại sợ chó nữa rồi à đây mình giải thích cho anh em nghe nó chỉ vô hại trong cái trường hợp đó là người bình thường thôi chứ nó lại rất nguy hiểm với những người có một ngày à, vui của họ đó chính là ngày sinh nhật Ví dụ nha, nhớ ốc là sinh ngày 12 tháng 1 Đúng 0 giờ 00 à, phút ngày 12 tháng 1 cho đến là 12 giờ khuya Đó, thì ốc vô tình tiếp xúc với SCP-983 đi Và ngay lúc gặp SCP-983 thì mọi chuyện sẽ diễn ra cũng rất là bình thường như mọi ngày chuẩn bị đi ăn sinh nhật đúng không? Nhưng tổng nhiên con khỉ á, nó đang nằm hay đang đứng hay đang treo làm gì đó Nó cũng có thể ngồi dậy và bắt đầu dơ cái chuông lên và sau đó nó sẽ hát vừa hát những câu đầu á thì nghe nó hơi trầm và tiếng chuông á thì cũng không nghe nhộn nhịp cho lắm nhưng càng ngày á chú khỉ càng hát tông nó càng càng cao và nó càng vui tươi hơn mà phải chi á nó hát bài Dan à, Monkey đồ là rất là hợp luôn đó mọi người <laughs> mỗi một lần chú khỉ vui vẻ của chúng ta hát nó chỉ kéo dài tầm khoảng 3 4 giây thôi và nó sẽ dừng lại và rung chuông một lần ngay sau khi á 4 năm câu lặp đi lặp lại như vậy thì SCP của chúng ta chắc chắn cho chúng ta nhận ra một điều chúng ta đã già đi thêm 4 năm tuổi nữa rồi. Nghe đáng sợ đúng không mọi người? Và chỉ có hai kết quả có thể xảy ra thôi. Một là chết già nếu chúng ta không thể tắt được nó hai á chúng ta phải làm đúng yêu cầu của bài hát yêu cầu đó là phải hát cùng với scb 983 đặc biệt hơn hát phải đúng tông khi mà chưa bắt đầu thử thách á nó sẽ hát là tông tăng dần tăng dần tăng dần đúng không nhưng mà khi mình hát cùng với nó nó sẽ hát rất là nhiều cái lạ giống như là đang tông thấp cái hành tông cao tông cao thành tông trầm nó nó đổi liên tục luôn và nếu mình hát đúng những gì nó yêu cầu và hát đúng theo tông của nó cho đến khi chú khỉ này gung chuông và nói birthday sau đó nó sẽ tặng bạn một cục kẹo cao su gơi từ cái chuông của nó ra các bạn có thấy giống cái gì không đó chính là giống chinh phục cà rớt của mình đấy khi chinh phục được cà rớt của mình mình sẽ được điều ngọt ngào đó là viên kẹo còn không được thì mình chết trong lòng thì à, scb này thì mình sẽ chết già cái viên kẹo á, sau khi mà bạn thắng được SCP-983 nó cũng rất thú vị nha. Ví dụ như là bạn hát đúng tất cả mọi thứ luôn và không sai một từ nào tuân thủ tất cả mọi nguyên tắc của nó thì cái viên kẹo nó rớt ra sẽ rất lấp lánh và cực kỳ đẹp luôn nếu các bạn hát sai một lần thì nó sẽ mất cái sự lấp lánh đó đi tiếp theo bạn hát sai càng nhiều viên kẹo nó sẽ càng tối màu lại và những viên kẹo anh em có thắc mắc là tác dụng gì không tác dụng thứ nhất á, là nó sẽ trả lại cái phần tuổi mà scp 983 mà lấy đi của mình trong lúc nó hát hát mà mình hát sai còn viên kẹo phát sáng á, thì các nhà khoa học đưa ra một lý thuyết có thể là ăn viên kẹo này giúp mình tăng tuổi thọ và điều cuối cùng những viên kẹo màu sẫm á, đặc biệt là viên kẹo màu đen thì vẫn chưa được phép ăn và một số viên kẹo vẫn đang phải phân loại để biết công dụng của nó vậy thì chúng ta cùng nhìn lại sự nguy hiểm của SCP-983 nha nó sẽ hát mức độ tăng dần cho chúng ta dễ bắt theo cái nhịp hát nhưng khi chúng ta vào thử thách của nó thì SCP-983 bắt đầu hát ngẫu nhiên các tông cao thấp khác nhau phải thỏa mãn mãn đủ các yếu tố phù hợp tông cao hay thấp, nhịp nhanh hay chậm mới có thể nhận được kẹo. Vậy Siga bạn nào không biết thanh nhạc là chắc chắn chết chắc rồi đó Tuy scb này nguy hiểm như vậy Nhưng mà việc quản thúc của nó rất là dễ Chúng ta sẽ đến với phần quản thúc của nó Vì nó là ship cho nên là rất dễ quản thúc Công việc quản thúc của nó cực kỳ thoải mái An toàn với tất cả mọi người Chỉ cần các bạn là con người là có thể quản thúc được scb này Đặc biệt á, con người này á, không được rơi vào ngay ngày sinh nhật của họ Thì an toàn thôi Và tổ chức á, có một bộ dụng cụ khẩn có ghi là 135R nằm cạnh cái chỗ mà chỗ chứa SCP-983 nếu mà ai đó vô tình đi ngang nó ngay đúng ngày sinh nhật mà không muốn ngày vui cũng là thành ngày tàn của mình á thì phải tuân thủ cái quy tắc 135R và sử dụng các bộ dụng cụ 135R cấp cho sau đó cái đối tượng này á phải ghi chép và công khai báo cáo lại ờ, tất cả những gì đã vượt qua bao nhiêu câu hát và đã sai bao nhiêu câu, viên kẹo màu gì. Lúc này thì người đó vẫn chưa được sử dụng của viên kẹo mà SCP-983 ờ, đưa đâu. Cho đến khi á, ờ, mọi thứ được ghi chép lại, tuân thủ các nguyên tắc khác nữa. Rất là nhiều nguyên tắc luôn mọi người à. Và cuối cùng phải được sự đồng ý của các nhân sự cấp cao thì mới có thể sử dụng viên kẹo để mình lấy lại tuổi thanh xuân của mình. Vì cái lý do phức tạp, tại sao á nó lại phức tạp như vậy? Có thể có một số viên kẹo á nó không tăng giảm tuổi thọ mà nó xảy ra một số hiện tượng khác nên là tổ chức luôn luôn chẳng trọng và thử nghiệm bởi các dụng cụ được trang bị sẵn cho từng loại kẹo, từng loại màu khác nhau. Đối với nhân viên cấp D á, thì cái việc tuân thủ ờ, các nguyên tắc á, thì nó sẽ ít hơn và ít phức tạp hơn rất là nhiều luôn. Và cái mục đích à, dành cho mấy nhân viên cấp D á, chỉ là thí nghiệm thôi, nên là không có quá phức tạp để ăn được viên kẹo đó. Và anh em thấy SCP này như thế nào? Anh em để lại một comment cho mình biết. Vậy thôi, mình xin kết thúc video tại đây. Thì ra nó còn hai phần trên wiki nữa nhưng mà nó rất là dài và cái điều đặc biệt á là nó chỉ nói lại những gì mình đã nói ở trên đó thôi ra mình đã tóm tắt hết tất cả nội dung ở trên bài đó vỏn vẹn trong clip ngắn như thế này thôi <clears throat> Và mình cũng có một chuyện khá là buồn uh, Gọi là sao nhờ Mình muốn trải lòng với anh em một tí Mình chưa bao giờ khẳng định SCP hay những câu chuyện Ribivata Là nó có thật Vì tác giả hay là những gì đó Người ta cũng đã nói đây là những câu chuyện hư cấu Thì nó giống như siêu nhân hay gì đó gì đó Thì nó đều là không có thật Nhưng mà rất nhiều bạn á Vô là à, Cái này có thật không à, Mấy bạn mới coi á, thì không biết mình không nói gì đi Mình sẽ giải thích có thật hay không ờ, nhưng mà những bạn á bảo là nó có thật và em đã thấy nó anh đã thấy nó tao đã thấy nó và mày xàm lên bảo nó không có thật đấy những cái cái cái đó mình thật sự mình rất buồn và kể cả mà series head là đầu còi <clears throat> cũng bị gán cho một cái mát đó là hình scb 6789 lúc đầu á mình có thừa nhận là video đầu tiên mình làm mình có sai nhưng mà kể từ những cái video sau á mình đã đính chính lại rồi mình đã kêu gọi hãy trả Sirius hết về với uh, Trevor Henderson đi nhưng mà các bạn nó vẫn không vẫn rất là nhiều youtuber ghi là mà SCP 6789 thì càng làm cho những người uh, mới á, mới tìm hiểu về SCP và review data hiểu nhầm là tác phẩm này lại là của bên kia đấy mà mình còn buồn hơn nữa mình lên cộng đồng SCP mà SCP mà thuộc dạng săn bóc á còn nói một câu nữa đó là Trevor Hardison uh, ờ, có phải copy con SCP 6789 không what the fuck mình đọc xong mình muốn tẩu quả nhập ma luôn mọi người đó là những gì mình muốn nói thôi nếu anh em cảm thấy clip hay để lại một like một subscribe cho kênh và đừng quên ờ, theo dõi kênh ốc Wani của mình và kênh ốc ngố ốc ngố thì đã được 20k rồi chúng ta sẽ cố gắng tập trung làm hai kênh có nội dung chất lượng hơn và bảo vệ những cái gì là thật sự đúng đắn và chính xác mọi người nhé. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.